Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng trời lớn, dốc sức tàn, nắn gần tam trụ. Trong tứ trụ, ông Nguyễn Phú Trọng là già nhất, có sức khỏe yếu nhất, nhưng ngược lại quyền lực của ông là vô đối. Ông Nguyễn Phú Trọng lớn tuổi hơn phần còn lại của tứ trụ lên tới khoảng 20 tuổi. Nghĩa là ông Trọng so với Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng như là bậc cha, bậc chú vậy. Một ông già, răng đã long, đầu đã bạc, chân yếu, gối mỏi mà vẫn cứ đứng sừng sững giữa những ông đang ở thời kỳ chiến mùi nhất về phong độ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, quyền lực vẫn rất mạnh. Hội nghị Trung ương lần thứ 5 là một minh chứng về sức mạnh của ông Nguyễn Phú Trọng. Ý là sức mạnh chính trị. Việc ông Nguyễn Xuân Phúc liên minh với ông Tô Lâm đấu với Phạm Minh Chính để giành lấy chiếc ghế của ông Trọng. Nhưng cuối cùng thì làm sao đây ông Trọng vẫn sừng sững, không ai có thể lay chuyển được. Thậm chí sau hội nghị, ông Trọng còn muốn chứng tỏ sức mạnh vô đối bằng cách bắt nhiều người hơn. Đấy là thông điệp mà ông Trọng cũng muốn gửi cho các phe đối thủ trẻ tuổi của ông. Vào ngày 22 tháng 5 năm 2022, Bộ Chính trị quy định bốn chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nói chung là tứ trụ. Không biết vì lý do gì mà Bộ Chính trị lại nảy ra ý tưởng là sửa lưng bốn vị trong tứ trụ đây là quyết định khá bất ngờ. Người thực hiện công việc này chính là ông Võ Văn Thưởng, thường trực ban bí thư. Ông Thưởng chính là cấp phó của Nguyễn Phú Trọng. Ông Võ Văn Thưởng là người đứng vị trí thứ 5 trong Bộ Chính trị sau ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ. Vậy thì ông Võ Văn Thưởng dựa vào sức mạnh nào để có thể ban hành một quy định các chức vụ của tứ trụ như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội được Thực tế thì những gì ông Võ Văn Thưởng đưa ra chỉ là làm theo lệnh của Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Được biết, dưới danh nghĩa kết luận của Bộ Chính trị, ông Thưởng kết luận chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở có 3 nhóm, quy định từ trung ương đến địa phương nhưng đáng nói là nhóm cao nhất, tức là 4 vị trí cao nhất trong Bộ Chính trị mà dân thường gọi là tứ trụ. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng, đại diện của Bộ Chính trị ra quy định cho tứ trụ. Bản chất của nhà nước Cộng sản Việt Nam là cá nhân quản lý nhưng lại luôn lấy danh nghĩa tập thể nên mới có chuyện khi sai thì không ai chịu trách nhiệm cả mà đổ lỗi cho tập thể. Việc lấy danh nghĩa tập thể là có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là sẽ dễ dàng thoát tội khi làm sai và cái lợi thứ nhì là lấy danh nghĩa tập thể thì mệnh lệnh nó mới mạnh. Trong trường hợp này, ông Nguyễn Phú Trọng đã lấy danh nghĩa của Bộ Chính trị để trồng lên nhóm tứ trụ những quy định mới Quy định càng ngặt nghèo thì đối thủ chính trị sẽ dễ bị sai phạm. Đấy là một cái bẫy. Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ thua tam trụ còn lại ở về vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, ở phần kinh nghiệm và tuổi đảng và sự cáo già thì ông Trọng hơn phần còn lại rất nhiều. Ông Trọng muốn vững ngôi thì ông luôn phải có cách hành động nắn gân như vậy. Mục đích là để nhắc nhở lớp trẻ là cần phải đợi đến khi ông không thèm quyền lực nữa thì hãy ra tay nếu không thì nhận hậu quả khôn lường. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang áp đặt chơi trong tứ trụ. Dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, nhiều người từng có triển vọng rất lớn có thể thay thế ông. Thế nhưng, người thì nhận cái kết quả bi thảm, người thì không được toại nguyện. Trước ông Võ Văn Thưởng, có ông Đinh Thế Huynh đã bị bệnh một cách bí ẩn rồi lui về hậu trường chính trị và im hơi lặng tiếng cho tới ngày hôm nay. Còn ông Trần Quốc Vượng thì lại không sơ múi gì được. Vào cuối nhiệm kỳ đã phải về vườn. Ông Trần Đại Quang thì cũng đã bị bệnh và chết một cách hết sức khó hiểu. Đây là lời nhắc nhở của Nguyễn Phú Trọng dành cho ông Nguyễn Xuân Phúc đừng có mà tham quá, tham quá thì thâm chứ chẳng được gì. Hiện nay nếu ai khôn ngoan thì nên đợi, đợi đến khi nào ông Nguyễn Phú Trọng nhả ra rồi chiến. Nếu vội mà chiến nhau giành ghế quá sớm thì không tốt cho sự nghiệp chính trị của mình. Không biết ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng có hiểu được vấn đề này hay không? Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phan Văn Mãi lại phát động tổng tấn công bà Phương Hằng, không thà một mống nào. Danh quyền xử lý bà Nguyễn Phương Hằng từ tay người đồng cấp tại tỉnh Bình Dương, Võ Văn Minh, thì điều đó cho thấy quyết tâm của Phan Văn Mãi lớn đến như thế nào. Ai phạm tội thì người đó chịu trách nhiệm, chứ tại sao lại tính và hốt luôn các fan của bà Nguyễn Phương Hằng. Vào ngày 25 22 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ sẽ xử phạt luôn cả fan ruột bà Nguyễn Phương Hằng. Đây là hành động rất vô lý. Người hâm mộ chỉ là người theo dõi những buổi phát hình của bà Nguyễn Phương Hằng thì làm sao buộc tội họ được. Phải chăng ông Phan Văn Mãi vì giận quá mà mất khôn nên hành động kỳ quặc đến như vậy? Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo công an của thành phố Hồ Chí Minh thì ngày 21 tháng 5, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức làm việc, lập biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà PTL sinh năm 1980 sống tại Bình Triều, thành phố Thủ Đức về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Bên công an cho biết rằng cá nhân này đã lợi dụng việc công an khởi tố tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971, nhiều người đã lên mạng xã hội tung tin sai sự thật. Hành vi của bà L là đã vi phạm quy định tại điểm A khoản 1 điều 101 Nghị định 15 2020 vào ngày 3 tháng 2 năm 2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Trước đó, qua công tác giám sát an ninh mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện từ cuối tháng 3 năm 2022, bà E đã sử dụng tài khoản TikTok cá nhân để đăng tải, chia sẻ nhiều video clip có nội dung thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động điều tra của cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, xúc phạm uy tín của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, bà E đã khai nhận mình là fan hâm mộ của Nguyễn Phương Hằng. Mục đích đăng tải các video clip lên TikTok là nhằm thể hiện sự ủng hộ của bà đối với Nguyễn Phương Hằng. Thu hút nhiều người quan tâm bấm link kênh TikTok của mình và sẽ nhận được nhiều phần thưởng từ TikTok. Sau khi cơ quan công an làm việc giải thích, bà E đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Đây là hình ảnh quật luôn cả fan không biết ông Phan Văn Mãi muốn làm gì. Bên công an vẫn cứ khẳng định lợi dụng việc cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Nhiều đối tượng đã đăng tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Cụ thể, vào ngày 24 tháng 3, một số đối tượng đã tạo lập các kênh như YouTube như Bản tin online, Giai điệu cuộc sống để đăng tải các video clip có nội dung cắt ghép, dàn dựng, đưa tin sai sự thật, xuyên tạc về hoạt động điều tra của vụ án, bôi nhọ cơ quan chức năng. Vẫn những ngôn ngữ quen thuộc bên công an nói là do có số cá nhân thiếu hiểu biết, nhận thức pháp luật hạn chế cùng với tâm lý ủng hộ Nguyễn Phương Hằng đã tiếp tay cho việc phát tán các video trên Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây là hành vi vi phạm pháp luật. Công dân có quyền tự do ngôn luận có việc đưa thông tin lên mạng xã hội nhưng phải trong khuôn khổ của pháp luật và đạo đức xã hội. Vì vậy, việc lợi dụng tự do ngôn luận, tự do trên mạng để xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của người khác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị người dân cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc sử dụng mạng xã hội không vì lợi ích cá nhân dẫn đến vi phạm pháp luật. Thông báo của công an nói như vậy. Đây là hình ảnh xem ra bà Nguyễn Phương Hằng khó sống với ông Phan Văn Mãi. Thực tế, vụ bắt bà Nguyễn Phương Hằng làm cho nhiều người không phục. Điểm nghi ngờ là cả năm trời bà Hằng livestream phát hình trực tiếp không ai bắt cho đến khi bà khui ra những điểm đen của ông đương kim chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi. Quyền tự do ngôn luận được quy định trong hiến pháp thì dân có quyền bày tỏ ý kiến của mình và hành động của chính quyền Tuy nhiên, bày tỏ ý kiến mà không đúng ý thì bị tống giam hay là ông Phan Văn Mãi đang sợ bà Nguyễn Phương Hằng và sợ luôn cả fan của bà cho nên đã bắt hốt hết. Và khả năng này không phải là không có cơ sở dưới một thể chế độc tài như ở Việt Nam.